Như trong những video trước đây chúng tôi đã nói, cùng với Vinhome Ocean Park, Vinhome Smart City đang là một trong hai dự án lớn nhất của Vingroup hiện nay tại Hà Nội. Không chỉ lớn về diện tích, dự án này còn có sức hút vô cùng lớn đối với người mua nhà khi đây là đại đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, kiến tạo một hệ sinh thái thông minh toàn diện nhằm mang đến cuộc sống năng động, hiện đại và thời thượng. Trong tháng 7 năm 2020 này, Vinhome Smart City sẽ bàn giao những căn hộ đầu tiên cho người mua nhà tại phân khu Sapphire 2. Đây là một sự kiện vô cùng quan trọng đánh dấu một bước tiến mới của dự án này. Và những tiêu chuẩn bàn giao căn hộ Vinhome Smart City bao gồm những gì? Nếu các bạn có nhu cầu mua nhà tại dự án này hay bất cứ một dự án nào khác của tập đoàn Vingroup, thì đừng ngần ngại mà hãy gọi đến số điện thoại hotline của chúng tôi 0913 811 379. Đại đô thị Vinhome Smart City đang bước vào giai đoạn gấp rút thi công để mang tới cho cư dân một cuộc sống hoàn hảo. Diện mạo của đại đô thị đang thay đổi từng ngày, từng giờ trước sự ngỡ ngàng của quý cư dân mỗi lần tới tham quan dự án. Sau đây là một số thông tin hình ảnh cập nhật tiến độ thi công thực tế của các hạng mục, phân khu tại dự án tính đến thời điểm tháng 7 năm 2020. Được chính thức khởi công từ tháng 3 năm 2019, đến nay dự án đã triển khai được 17 tháng. Chúng ta hãy cùng xem chủ đầu tư Tập đoàn Vingroup đã làm được những gì tại dự án này? Phân khu Sapphire 1 đang hoàn thành nội thất bên trong căn hộ và các tiện ích nội khu để kịp tiến độ bàn giao nhà trong tháng 10 năm 2020. Phân khu Sapphire 2 đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để bàn giao nhà cho cư dân vào tháng 7 năm 2020 này. Các hạng mục tiện ích nội khu về cơ bản đã hoàn thành. Phần khu Sapphire 3 đang hoàn thiện sơn mặt ngoài, hoàn thiện nội thất bên trong. Phân khu Sapphire 4, Sapphire Park Vin đang xây đến tầng 30. Phân khu Ruby đang xây tới tầng 30. Trường học Vin School đang hoàn thiện nội thất. Trung tâm Thương mại Vincom Megamall đã hoàn thiện. Tháng 10 năm 2020 sẽ khai trương một số hạng mục. Dự kiến quý 1 năm 2021 sẽ khai trương toàn bộ. Công viên vườn Nhật Bản Gen Park đã khai trương từ tháng 9 năm 2019, tạo nên không gian thơ mộng, đậm chất thiền định. Đây là tiện ích độc đáo có 102 mà chủ đầu tư dành riêng cho cư dân Vinhome Smart City. Công viên Central Park và Spartia Park cũng đã khai trương từ tháng 12 năm 2019 và nay đã trở thành một trong những điểm đến thú vị cho cư dân tương lai vào mỗi dịp cuối tuần. Hệ thống đường nội khu đã gần như hoàn thiện. Như ở đầu video chúng tôi đã nói, trong tháng 7 này, Vinhome Smart City sẽ bàn giao những căn hộ đầu tiên đến khách hàng. Vậy tiêu chuẩn bàn giao căn hộ Vinhome Smart City bao gồm những gì? Mời các bạn đến với nội dung tiếp theo của video ngày hôm nay. hiện tại với Vinhome Smart City. Chủ đầu tư Vingroup có 3 tiêu chuẩn bàn giao căn hộ điển hình gồm tiêu chuẩn bàn giao tối thiểu, tiêu chuẩn bàn giao cơ bản và tiêu chuẩn bàn giao nội thất đồ rời cơ bản. Sau đây là chi tiết từng tiêu chuẩn. 1. Tiêu chuẩn bàn giao tối thiểu Không tủ, không tủ bếp, tủ vệ sinh, tủ âm tường và phòng ngủ, không bếp, không hút mùi, không điều hòa cục bộ, không đi đường ống chờ, không bình nóng lạnh cục bộ, có đi đường ống và đầu chờ, có thiết bị vệ sinh, lavabo, bồn cầu, vòi sen tắm đứng. 2. Tiêu chuẩn bàn giao cơ bản Có tủ bếp, tủ vệ sinh, có bếp, hút mùi, có điều hòa cục bộ hai chiều, có bình nóng lạnh cục bộ. Có bình nóng lạnh cục bộ, có thiết bị vệ sinh, lavabo, bồn cầu, vòi sen tắm đứng, không có tủ quần áo trong tất cả các phòng. 3. Tiêu chuẩn bàn giao nội thất đồ rời cơ bản Có đồ nội thất cơ bản Ghế sofa, bàn trà hoặc bàn cà phê Bộ bàn ăn Giường đẹp rèm cửa sổ Có tủ bếp, tủ vệ sinh, tủ quần áo cho phòng ngủ lớn Có bếp, hút mùi Có điều hòa cục bộ hai chiều Có bình nóng lạnh cục bộ Có thiết bị vệ sinh Lavabo, bồn cầu, vòi sen tắm đứng Không có các đồ điện tử, điện lạnh như TV, tủ lạnh và phụ kiện gia dụng như bát, đũa, cốc chén. Đây là tiêu chuẩn áp dụng chung cho khu đô thị Vinhomes. Tiêu chuẩn này có thể thay đổi tùy theo chính sách bán hàng ở từng thời điểm khác nhau. Nếu các bạn có nhu cầu mua nhà tại dự án này hay bất cứ một dự án nào khác của tập đoàn Vingroup thì đừng ngần ngại mà hãy gọi đến số điện thoại hotline của chúng tôi 0913 811 379